Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy tháng 5 năm 2021. Tháng 5 dương lịch bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2021 âm lịch, tức ngày Kỷ Dậu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu đến 20 tháng 4 năm 2021 âm lịch, tức ngày Kỷ Mão, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu. 1. Tử vi tuổi Tý tháng 5 năm 2021. Tử vi tháng 5 đông phương của 12 con giáp báo hiệu sự tăng tiến trong vận trình của người tuổi Tý. Tài lộc khá ổn định, không có nhiều biến động quá lớn so với tháng trước đó. Tuy đôi khi con giáp này vẫn mắc phải sai sót trong công việc nhưng nhờ có sự hiện diện và giúp đỡ của quý nhân nên cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Tuy nhiên con giáp này cần lưu ý là phải học cách nâng cao khả năng ứng biến linh hoạt của mình. Trước những sự việc, sự cố bất ngờ phát sinh, nên có phản xạ phù hợp, tránh mắc đi mắc lại cùng một lỗi. Trong tháng này, người tuổi Tý sẽ tiết kiệm được một khoản khá lớn so với tháng trước đó. Đặc biệt các bạn tuổi Tý làm kinh doanh nhỏ lẻ sẽ có nhiều cuộc mua bán khá lớn mà chẳng cần phải tìm kiếm xa xôi, khách hàng tự tìm tới tận nơi. Hãy nhân cơ hội này để thu tài lộc về tay nhé. 2. Tử vi tuổi Sửu tháng 5 năm 2021. Do sự ảnh hưởng của đại hao nên con giáp tuổi Sửu nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tình trạng rỗng túi, tiền về đã phải mua sắm, chi tiêu khá nhiều. Trong tháng tuổi Sửu sẽ đón chào khá nhiều cơ hội để tự thể hiện mình, con giáp này cần phải cố gắng để nắm bắt cơ hội thật nhanh thật chắc, có thế mới có không gian để phát huy mọi năng lực của mình, tăng khả năng được cấp trên chú ý và công nhận. Những người tuổi Sửu trong năm nếu muốn khởi nghiệp hay kinh doanh thì cần phải cẩn trọng khi lựa chọn đối tác hợp tác làm ăn. Hãy học cách phân tích con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, từ đó đưa ra những phán đoán chính xác về nhân phẩm của đối phương, tránh việc lơ là mà để bản thân lọt vào tình huống nguy hiểm. Xét về vấn đề sức khỏe thì bệnh tật tiềm ẩn trong cơ thể sẽ phát tác ra rất nhiều trong ngày thuộc tháng này. Con giáp này nên chú ý từng thay đổi dù nhỏ nhất để kịp thời đến bệnh viện chữa trị. 3. Tử vi tuổi dần tháng 5 năm 2021 Người tuổi dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận. Theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay. Trong tháng này, đừng theo đuổi những gì không phải là của mình để tránh lãng phí thời gian, công sức. Đặc biệt việc liên quan các giấy tờ, văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư hay trợ lý, kế toán, không được chủ quan, nên làm đến đâu đúng đến đấy,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 Vận trình của người tuổi Mão sẽ lên xuống thất thường nhưng nhìn chung là xu hướng phát triển tốt hơn đối với cuộc sống của những ai biết chủ động, kiểm soát bản thân tốt. Bạn có biết mình là người biết hưởng thụ cuộc sống, hài lòng với những gì mình đang có. Người tuổi Mão có sức đề kháng tốt, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về các vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên cũng không được vì thế mà chủ quan, hãy ăn uống đầy đủ, tập luyện thể thao thường xuyên. Thêm nữa, dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng nhưng khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá cao, đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa tiết kiệm được một khoản chi cho bệnh viện. Trong công việc, con giáp này vẫn chưa đạt được mục tiêu dự kiến, vì thế mà nguồn thu lương thưởng cũng bị giảm hẳn, thu nhập trong tháng chẳng có là bao, chỉ đủ để chi tiêu những khoản sinh hoạt phí bắt buộc, cuộc sống bế tắc. 5. Tử vi tuổi thìn tháng 5 năm 2021 Đường tình duyên và tài lộc của tuổi thìn trong tháng 5 năm 2021 sẽ có những biến chuyển theo hướng tích cực, nhất là về thứ tài. Thời điểm cuối tháng vận trình sẽ thịnh vượng vô cùng, chính bản mệnh cũng không thể ngờ tới. Dù là người độc thân hay đã có đôi thì trong tháng này tuổi thìn cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Đào hoa vượng, con giáp này thường xuyên nhận được sự chú ý của những người khác phái. Người độc thân đứng trước nhiều lựa chọn cần phải tỉnh táo để tìm người thực sự phù hợp với mình. Với những bạn đã có đôi, cần giữ khoảng cách với những người khác phái xung quanh mình, đừng dễ dàng dao động. Theo tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp, đường tài lộc của người tuổi thìn khá lý tưởng do được thần tài che chở. Chuyện làm ăn kinh doanh thuận lợi, các đơn hàng tới tấp bay về, lợi nhuận tăng lên gấp bội. 6. Tử vi tuổi Tỵ tháng 5 năm 2021. Tuổi Tỵ công việc vẫn khá ổn định, không có điều gì được xem là sóng gió nên bạn khá an tâm với cuộc sống hiện tại, tuy nhiên cần phải lưu tâm hơn đến vấn đề sức khỏe. Con giáp này không gặp vấn đề gì quá lớn trong công việc, tuy đôi lúc có những sai sót nhỏ nhưng về tổng thể vận trình vẫn khá tốt, được cấp trên và quý nhân luôn nâng đỡ. Trong tháng này, người tuổi tỵ không được chủ quan về vấn đề sức khỏe, nhất là về mắt. Việc ngồi quá lâu trước màn hình máy tính và lướt web bằng điện thoại mỗi đêm đang gây ra tác động xấu cho đôi mắt của bạn đấy. Nên thường xuyên giữ vệ sinh cho đôi mắt, không nên tiếp xúc với các thiết bị điện tử trong một thời gian quá dài, đồng thời nên lựa chọn các loại thực phẩm tốt cho mắt để cải thiện chất lượng của đôi mắt. 7. Tử vi tuổi ngọ tháng 5 năm 2021 Dự báo trong tháng này sẽ có không ít khó khăn, trở ngại trong công việc của con giáp tuổi ngọ đòi hỏi bạn phải mạnh mẽ, cứng cáp hơn để chống chọi. Trong công việc, bạn đang rước khổ vào thân trong tháng năm này đấy, chớ nên đổ lỗi cho bất cứ ai. Việc bạn thường xuyên đắc tội với không ít người vì cái tội nhanh mồm nhanh miệng nhưng lại thẳng tính chẳng biết nói cho vừa lòng mọi người, khả năng ăn nói của người tuổi ngọ tháng này có phần hạn chế, thậm chí nói ra những lời khó nghe nên công việc ảnh hưởng nặng nề, nhất là những người làm việc liên quan đến quan hệ khách hàng như bán hàng, marketing, tháng này mất không ít khách hàng vì cái miệng thị phi. Hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc và lời nói, việc làm của mình. Về đường tình duyên của những ai đang độc thân không có gì khởi sắc, tuổi ngọ cần dành thêm thời gian cho gia đình, quan tâm chăm sóc bạn đời cùng con cái. Công việc quan trọng nhưng không thể là cả sinh mạng của bạn. 8 tử vi tuổi mùi tháng 5 năm 2021. Dự báo tháng năm này người tuổi mùi lên bổng, xuống trầm khó lường nhưng xét về tổng thể thì vận thế có chiều hướng đi xuống, tuy nhiên tình hình sức khỏe khá ổn định. Tháng này, những người tuổi mùi đã có đôi có lứa gặp khá nhiều biến động trong chuyện tình cảm, trong khi đó người độc thân không hề có tín hiệu nào đáng mừng cho việc khởi đầu mối quan hệ mới như cách mà bạn mong đợi cả. Trong thời điểm này, chuyện tình cảm của những người yêu xa không được như ý, đôi bên có thể để xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, không đáng có nhưng may mắn, những mâu thuẫn này không gây ra dạn nứt, đôi bên vẫn có thể làm hòa trong thời gian ngắn. Về vấn đề sức khỏe, dù là người trẻ tuổi hay đã lớn tuổi đều cần chú ý rèn luyện thân thể, đặc biệt là nâng cao sức đề kháng và miễn dịch. Đồng thời, bản mệnh không nên thức khuya, cần phải chú ý trong lĩnh vực ẩm thực, không nên uống rượu, hút thuốc và ăn đồ có nhiều dầu mỡ. 9. Tử vi tuổi thân tháng 5 năm 2021 Vận thế của người tuổi thân lên xuống khá thất thường trong thời điểm này, tuy nhiên xét về tổng thể thì có dấu hiệu phát triển đi lên nhờ có sao thiên đức nâng đỡ. Điều mà con giáp tuổi thân lúc này cần quan tâm tới tình hình sức khỏe vì đang có nhiều biểu hiện không tích cực. Trong công việc, tuổi thân tháng năm này có thể gặp phải nhiều tình huống rắc rối phức tạp nhưng nếu bình tĩnh, mọi việc đều có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Rất có thể quý nhân sẽ xuất hiện vào cuối tháng giúp bản mệnh giải quyết được khó khăn, đồng thời đạt được những mục tiêu như trong kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của người tuổi này không như ý, vì vậy cần chú ý vấn đề ăn uống đúng giờ giấc, không nên ăn nhiều đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn không hợp vệ sinh, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa. Trong chuyện tình cảm mọi thứ đang phát triển theo đúng những gì bạn mong muốn. Tuy đôi khi hai người xảy ra những mâu thuẫn nhỏ nhưng điều đó lại giúp cho hai người hiểu nhau hơn mà thôi. 10. Tử vi tuổi Dậu tháng 5 năm 2021 Tử vi phương Đông của 12 con giáp cho thấy tài lộc của người tuổi dậu có dấu hiệu đi lên trong tháng 5, tuy nhiên sự nghiệp vẫn không ở vào thời điểm lý tưởng, đặc biệt là trong nửa cuối tháng sẽ có biến động lớn. Trong tháng này, thu nhập của người tuổi dậu có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên, bạn lại phải chịu áp lực khá nặng nề trong công việc, công việc nhiều và vượt quá khả năng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng, trong những lúc như vậy, người tuổi dậu cần phải học cách biến áp lực thành động lực, không cúi đầu trước khó khăn mà luôn phải động viên bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực, có thời gian dành nên tham gia các hoạt động tập thể hoặc đến những nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. 11. Tử vi tuổi Tuất tháng 5 năm 2021 Tình hình tài chính của người tuổi Tuất có bước chuyển biến tích cực trong tháng 5, tuy nhiên chuyện tình cảm lại khiến cho con giáp này cảm thấy đau đầu, bạn thường rơi vào trạng thái uể oải, buồn bã, dường như có cơ duyên nào đó đưa đẩy nên những ai đang làm trong lĩnh vực ẩm thực, đá quý, nhờ thức thời mà biết cách buôn bán, nhờ đó sẽ kiếm được những khoản lợi nhuận khá lớn trong thời điểm này, nguồn thu nhập tăng lên đáng kể. Tháng mới có thần tài nâng đỡ nên những ai đang làm việc liên quan tới đầu tư đã tìm ra hướng đi đúng đắn cho mình, đặc biệt những người kinh doanh nhờ nhanh nhẹ với thời cuộc mà kiếm được tiền bất chấp hoàn cảnh khó khăn. Người tuổi tốt tháng này không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm vì không hề có lợi cho bạn, người độc thân dễ bị lừa dối, trong khi đó, những người đã kết hôn thường mâu thuẫn, tranh cãi với nửa kia về những chuyện liên quan đến sự nghiệp hoặc con cái. 12. Tử vi tuổi hợi tháng 5 năm 2021 Chuyện tình cảm của người tuổi hợi có những bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước, tuy nhiên con đường sự nghiệp vẫn còn lắm trông gai. Về mặt tình cảm, tháng này người tuổi hợi cực kỳ vượng vận đào hoa, đặc biệt là với nữ mệnh vẫn còn độc thân. Bạn có thể hấp dẫn được những đối tượng khác phái tài năng, có điều kiện tốt nhờ bản tính dịu dàng, chú đáo và tâm lý của mình. Đàn ông tuổi hợi cũng may mắn gặp được người mà bạn cảm thấy phù hợp, vì thế, đừng ngại ngùng, bạn thể có thái độ chủ động và tích cực theo đuổi cô nàng một cách khéo léo để chinh phục người đẹp. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi hợi dễ gặp phải những sai sót nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Những điều này khiến cấp trên cảm thấy không hài lòng và mất tin tưởng vào bạn. Nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai, bạn cần chấn chỉnh lại thái độ làm việc hiện giờ của mình ngay.